Farithon Active, sức mạnh giành chiến thắng. Em hỏi anh đi. Anh từ từ được không anh? <laughs> ok ok. Nhưng mà như em nói khi đầu á, kiểu như là mới lần đầu gặp á mà anh làm em hơi cảm thấy bị dồ dập á anh. À, là okay. em anh, anh sẽ kiềm chế lại. Dạ. Yeah. Em xin tự nhận mình là thuộc nhóm K. Điểm mạnh của em là có thế mạnh về công nghệ. Nhóm K là à. nhóm gì cưng? À, dạ thì theo nghe nghiên cứu của em á người ta sẽ chia làm bốn nhóm để phân loại cái khách hàng và mỗi nhóm nó sẽ đại diện cho một cái uh, con chim đó là chim đại bàng chim bồ câu còn một con công và và một con cú thì em là thuộc nhóm cú tức là nó sẽ có hai, hai cái trục như thế này một bên là suy nghĩ theo lý trí và một bên là suy nghĩ theo uh, uh, tình cảm một cái là hướng nội hướng ngoại thì em là thuộc dạng là vừa hướng nội và suy nghĩ theo lý trí là nhóm con cú dạ. lý trí và hướng nội dạ đúng rồi để mừng cũ sống về đêm À, để mà rồi còn điểm yếu gì không dạ có cái cái khả năng mà sắp xếp các cái từ trong cái ờ, cái câu nói của em cái bố cục của nó nó không được uh, logic nên là em thường thường là khắc phục cái điểm yếu của nó bằng cách là viết vào trong cái cuốn sổ à. À, trước khi nói dạ đúng rồi <laughs> ừ, bây giờ thôi tới mình đi mình có thuộc nhóm gì dạ có ngồi đi có vẻ ngồi khoái chí á là cưng có biết cái vụ này đúng không dạ con không biết gì hết cô à chưa biết hả ờ, bạn nữ muốn ờ, biết ờ, mình nhóm nào không ạ dạ em muốn biết anh à thì tí nữa bạn bấm chuông đi về mình chị cho thì tí nữa bạn bấm chuông đi về mình chị cho đây có chuông nào bấm đâu tức là nhấn nút á rồi à, về dạ. chỉ đó hiểu không Bây dạ, giờ em muốn một người phụ nữ như thế nào thì trong cái đường đăng ký của em á thì em chỉ ghi có hai dòng thôi đồng đầu tiên là về ngoại hình ngoại hình của em thì uh, giống như bao người đàn ông khác là đều muốn phụ nữ đẹp hết <laughs> trong nó chỉ đẹp và thứ hai là làn da đẹp làn da đẹp thôi dạ. da đẹp thôi dạ bé rồi. ơi bây giờ làn da đẹp rồi thêm chữ đẹp nữa là dạ. ờ, là mặt đẹp hay là dáng đẹp dạ mặt đẹp là mặt đẹp với lại dạ. da đẹp đúng không dạ đúng rồi ừ, rồi để hỏi bên đây nha dạ rồi còn bên đây mình sao nè con mong muốn một bạn nam hơn tuổi con ừ. suy nghĩ chín chắn ừ. à, là một người trung thủy chung thủy ừ. mấy người thích đẹp không biết có chung thủy không nữa nha yeah. Dạ. <laughs> ai không thích đẹp người ta, dạ, cái, thích. người ta thích với sự chung thủy nó khác nhau đừng có dựa vô cái đó mà nói là chứ mấy người thích đẹp ta không chung thủy dạ. chung thủy không là tự trái tim của người ta thôi mắc cười quá à. ta chưa hỏi nó nhảy vô họng người ta ngồi rồi cho nên là à, à, à, à, vô đi nói <laughs> giờ coi là trai tôi đẹp không đẹp trai dạ, không dạ. đâu tôi qua tôi coi đàn gái cái coi dạ đây gia đình nhà gái dạ, tôi là chú 24 tuổi ba mối tình luôn hả tình học trò vớ va vớ vẩn biết rồi bây giờ trải qua ba mối tình thì con rút được cái kinh nghiệm gì nè để có thể mối tình tiếp theo mình hoàn chỉnh hơn là coi như còn mối tình nữa đó dạ con suy nghĩ là sau khi mà quen ba bạn nam đó thì ừ. con thấy là bản thân mình cần phải chín chắn hơn chín chắn hơn bớt tính con nít lại đó dạ. có kinh nghiệm rồi đó chưa ừ, chú ơi hồi nãy anh đó có nói là anh đã thích một người con gái dễ thương á ừ. dễ nhìn đó chú nhưng mà đâu phải bạn nữ nào mà cũng như vậy đâu chú mình phải coi cái tâm hồn của người ta đầu tiên đúng không chú à. À, hồi nãy à, con bổ sung xíu bổ sung là cái không? chỗ là hồi nãy là con mới yêu cầu về ngoại hình ừ. còn cái chỗ tính cách đó là con thích một ờ, bạn nữ bên kia có cái suy nghĩ là tư duy ờ, tư duy phản biện á critical thinking á tại vì cái chức lý mà tình yêu của con á là là có có ba cấp độ rồi dạ như mì cay vậy đó hả như mì cay vậy đó hả ba cái góc độ của tình yêu của con á là nó sẽ có đầu tiên là bạn tình ừ. thứ hai là bạn đời thứ ba là bạn đạo thì con muốn là hướng tới một cái xa hơn đó là bạn đạo thì bạn tình là gì bạn tình là lúc đó hai người nhìn nhau và ờ, có thể thích nhau từ ánh mắt từ ờ, nụ cười cái cái giai đoạn này á thì người ta chỉ nhìn được cái màu hồng của nhau còn cái cái giai đoạn thứ hai á là bạn đời bạn đời tức là lúc đó hai bên đã nhìn thấy được cái cái khuyết điểm của nhau có thể chấp nhận được sống chung nhau thì thì đa số là các cặp vợ chồng là đã qua được cái cái, cái giai đoạn 2 này rồi còn cái cái thích cuối cùng á là giai đoạn 3 đó là à, bạn đạo con hướng là một, một cái con đường là là sau này ví dụ như tiền dư ra thì sẽ đem đi đầu tư thì hai bên sẽ cùng cùng thảo luận dạ. rồi chú hiểu rồi chú cũng mệt lắm nói chung là trong tình yêu á nếu mà phân tích ra từng cái thì chắc tới sáng luôn á à dạ bây giờ theo chú á là mình tìm bạn tình trước đi rồi bạn đời từ từ rồi dạ. bạn đạo sau vô con dập luôn bạn tình bạn đời bạn đạo luôn là bạn bạn đời là mệt lắm dạ nha bạn bạn hồi nãy bạn có yêu cầu là một cái bạn nam mà à, rõ ràng đúng ừ, không ừ, ừ. rõ ràng rồi chín chắn đúng không à. thì con khẳng định với bạn ấy là khi mà quen con á thì nó nó sẽ rõ ràng ngay từ lúc đầu coi như là quen phải rõ ràng từ đầu cuối dạ, luôn đúng ha. rồi dạ, đúng rồi để sau này nó được tôi anh không hợp nha <laughs> dạ. dạ. không được ha dạ. rồi hiểu rồi có chiến lược có hoạch định đàng hoàng chiến lược đàng hoàng chút xíu con ngồi con bàn coi sao nha bây giờ mở rào cho hai trẻ ờ, phân tích nha mở rào bắt đầu đi uh, quốc dạ con nhận quà trước đi rồi con tặng dạ. sao à, anh có muốn quà tặng em thì uh, đây là cuốn sách là một trong hai cuốn sách mà anh anh nghĩ là đã, nó đã thay đổi cuộc đời anh thì đây là cuốn sách có tựa đề là đánh thức năng lực à, vô hạn tác giả là tony robbins là một trong những diễn giả mà uh, phát triển bản thân hàng đầu thế giới dạ à. em cảm ơn anh nhiều dạ. cô cần cho dạ dạ em có món quà nhỏ em tặng anh cảm ơn em dạ con con mở ra coi là gì con wow cái bút đẹp quá dạ, em cảm ơn anh lady first em suy nghĩ là đâu phải lúc nào cũng lady first đâu anh ví dụ trong trường okay, hợp cái này... đó là do em chọn tức là em muốn nói trước hay là anh nói trước cho em chọn mà dạ nếu mà em được chọn thì anh nói trước nha rồi anh nói trước à em hỏi anh đi anh từ từ được không anh <laughs> ok ok tự nhiên gặp anh cái em hết em quên hết từ ngữ để nói rồi <laughs> bình tĩnh bình tĩnh anh thấy em sao à đầu tiên anh thấy em rất là xinh đẹp ngày hôm nay dạ cảm ơn anh ví dụ như à, em ở bình dương đúng không dạ thì uh, cái thời gian nào uh, mình rảnh rỗi được nhỉ À, dạ là thường vào ngày cuối tuần anh ngày cuối tuần à? rồi dạ. ok anh muốn hỏi là em đã có thực sự sẵn sàng hay nghiêm nghiêm túc chưa ờ, nghiêm túc trong vấn đề gì anh à, đúng rồi nghiêm, nghiêm túc trong vấn đề ví dụ hẹn hò rồi sẵn sàng hay là mình mình quen cho vui hay là <laughs> cái gì đấy dĩ nhiên là hôm mình đến đây là mình phải nghiêm túc đúng không anh rồi ok dạ là đúng như anh nói ban đầu á là em là thuốc thuộc tiếp người tình cảm nên thành ra là em ờ, cũng suy nghĩ về vấn đề tương lai nhưng mà em sẽ không suy nghĩ sâu như anh suy nghĩ thì hầu hết thời gian của em á là em dành cho công việc thường hàng ngày và sau đó thì em làm các hoạt động mà em cảm thấy là ờ, em thích những hoạt động đó chứ để mà suy nghĩ lâu dài hoạch định tương lai như anh thì em chưa có như vậy à, anh sẽ đặt một câu hỏi là tại sao em nên chọn anh đúng không thì ví dụ quen một cái ông nào đó mà một cái ông mà có một cái đường đi rõ ràng thì em em em thấy thoải mái hơn không hay là quen một cái ông mà sau này nó như thế nào mình mình không thể hình dung được là tiếp theo ổng sẽ làm gì và ổng có bỏ mình hay không <laughs> dạ dạ anh nói đúng điều đó có nghĩa là mình phải biết được cái bạn nam của mình là người ta có suy nghĩ về tương lai hay không nhưng mà như em nói ban đầu á kiểu như là mới lần đầu gặp á mà anh làm em hơi cảm thấy bị dồ dập á anh à, là okay. em anh, à, anh sẽ kiềm chế lại dạ thật ra đó nha à, lúc đầu anh cũng hơi là lạ với cậu này vô càng nói chuyện lại càng thích cậu này đấy cậu này lại có một cái hoạch định rất là tốt trong cuộc đời của mình nhưng cũng một cái lời chia sẻ lý thuyết là một cái khác xa với thực tại lắm đôi khi chúng ta phải kết hợp giữa lý thuyết và thực tại không phải cái gì mình hoạch định nó phải đúng như thế đâu dạ. à, mình cảm giác rung động thì mình bấm nút còn mình dạ. không rung động thì mình không cần bấm để cái nút bấm nó cho người khác dạ. rồi bấm luôn rồi đó thảo bấm rồi đó ủa quốc bấm rồi đó rồi thảo bấm tay mà nắm tay nhau bạn nhé nào để xen tay vào đây sen vào như thế này nè xinh quá sen thay vào thế này nè thả uất đúng rồi rồi Chúc bây giờ hung hung hung cái hung đầu tiên coi năm sáu lần yêu rồi đó hung sao coi cho được á cho anh xin nhé tuyệt vời dạ.